đốt cái, cái hương vòng nữa một cây thôi con con cứ đốt con đừng để như này con phải để hai bạn nhau cho nó mượn hộp quạt con đốt hương hả ok cô đốt rồi nói không có xỉn ra bên kia đây đây đây cục cháy anh anh anh nam mà để vậy nó cháy nó cháy nhiều lắm nó cháy nhiều lắm anh anh phải rời ra nó cũng cháy lại à nó cháy rất là nhanh chia cho mọi người đi chia mọi người đi nó nó, nó cháy nhanh lắm nó phừng lên á được không đưa đây đưa đây cái này không không tắt được nguyên bó lớn lấy bớt ra Vậy là được rồi nó nóng. Mọi người chỉ chỉ để trái nhiều quá. từ ba cây cho một tí mà nhiều quá không được ừ. Để em, em, đừng đứng đi, để em, em đốt tại chỗ, cái bông đi nấu. Rồi, rồi, đây, cô, cô đứng như thế này, ơ, cái gì ra này trời. À, ok, Cái mỏ để xuất phát vào trong đó. thời đầu đưa cái điện thoại của ờ, sư phụ tới sư phụ đọc. Anh cắm luôn, cái cây này cắm luôn. Ok, tất cả mọi người đứng phía sau lại, ai đứng phía sau lại đi. Tất cả rời khỏi chỗ này. Đốt lẹ lẻ lên đốt mấy cái nhang này tất cả mọi người rời khỏi nơi à, chỗ này đi ra phía sau đi xin mời xin mời dạ dạ dạ dưới này đi dạ dạ dạ dạ một cái nữa là xong Đằng kia chưa à? Trời ơi. Ờ, bưng, bưng xuống nha không? bưng xuống. Ờ dạ không xong không xong chị chị thấp cái này lại dạ, dạ. 12 cây nhang không em đếm cho anh đi có nhiêu cây vậy rồi máy thì nó quay chị vậy dạ đang quay rồi đếm 12 cây nhang rồi đếm cặp thì chết thôi sợ đi vô vocal, vocal cut off. Hello. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Thiên Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế Vua Cha. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ. Nam mô Nhất Nhất Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu Vua Mẹ.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 Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Thập Phương Vô Lượng Bồ Tát. Nam mô Tế Công Hòa Thượng Sư Phụ. Nam mô Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma Sư Phụ. Nam mô Đức Chúa Giêsu. Nam mô Đức Mẹ Maria. Nam mô Thánh Mohammed giáo chủ Hồi giáo. Nam mô thập phương vô lượng chư thiên, chư thánh, chư thần. Khắp mười phương tám hướng Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần. Tứ đại thiên dương Nam mô Thánh mẫu Lục Châu, Thánh mẫu Châu Mỹ, thánh mẫu châu âu thánh mẫu châu á thánh mẫu châu thái bình dương thánh mẫu châu úc thánh mẫu châu phi nam mô long dương nhạc phụ nam mô long mẫu nhạc mẫu nam mô các công chúa các thái tử long cung nam mô đức phật hoàng trần nhân tông sư phụ nam mô đức phật thầy tây an đức quỳnh phú sổ thương phụ nam mô uh, tổ sư phái minh đăng quang khất sĩ à, đăng minh quang nam mô cao đài tiên ông nam mô quốc tổ quốc mẫu hùng dương nam mô đại tỷ tỷ thánh mẫu liễu hạnh nam mô chư vị long thần à, thủy cung thủy giới nam mô à, sư tỷ long cung thủy cung thánh mẫu phú quốc nam mô chư vị thần hoàng sơn thần thổ thần thổ địa chư vị thánh thần năm non bảy núi ông vua bà chúa tứ phương tám hướng 12 uh, uh, ông vua bà chúa tứ phương tám hướng 12 phương khắp toàn cõi nước Việt Nam Nam mô tất cả các chư vị thánh thần các nước khắp năm châu bốn bể trên toàn cõi địa cầu mà con chưa được biết xin à, kính à, thỉnh tất cả các vị về núi Thiên Long Sơn hôm nay Nam mô đệ nhất đệ nhị long thần thất sơn núi cấm quỳnh long thanh long xích long bạch long của núi thiên long sơn nam mô đức đại thánh vương trần hưng đạo đức đại thánh vương george washington vua của nước mỹ nam mô đức đại thánh quan đế công vua của nước tàu nam mô đức đại thánh vương trần quang khải đức đại thánh quân lê nhân việt, đức đại thánh nhân nguyễn thái học thần bến nghé thần núi ba vì từ đầu khởi nguồn đường cơ long hổ năm 1978 cho tới ngày hôm nay diều giác thái tử nam mô hồn thiên sông núi từ bao đời của 100 bộ lạc giống nòi người Việt xa xưa từ bên à, lãnh thổ Trung Quốc cho đến ngày hôm nay hình chữ S bị ờ, đánh đuổi chạy xuống tới hơn ngày hôm nay mũi Cà Mau cùng tất cả các chư vị thánh thần miền Bắc miền Trung miền Nam nước Việt Nam Hôm nay ngày 5 tháng 3 năm 2022 nhằm ngày 3 tháng 2 âm lịch con Thái tử Thiên Hoàng Ngô Tuấn Kiệt cùng công chúa quyền Châu, Long Cung, Thiên Hạnh Thảo. Cùng giao quyến, các thiện nam tín nữ Phật tử quy tụ đông đủ hôm nay tại núi Thiên Long Sơn, thành phố Memphis, tiểu bang California, Hoa Kỳ. <clears throat> Với lòng từ bi chí thành dân lễ và kính lại khấn cầu ơn cha Ngọc Hoàng Thượng Đế vị tối cao cùng cha trời mẹ đất Phật mẫu cùng tất cả các chư Phật mười phương hải hà thương xót chúng sanh u mê trong cõi ta bà làm đường lạc lối tin theo lời của các mát mà người cha già của chủ thuyết vô thần khởi nguồn từ Liên Xô từ Liên bang Xô Viết năm 1917 đến nay đã xảy ra nhiều đau thương chết chóc trên quả địa cầu này với nhiều bất công đau khổ truyền miên cho toàn cõi nhân loại đói nghèo chậm tiến chủ thuyết vô thần, thần mang đến xã hội không có đạo đức không còn nhân phẩm sống nghèo hèn cơ cực hạ cấp con giết cha trò giết thầy vợ chồng giết hại lẫn nhau anh em tình nghĩa gia đình xã hội không còn tôn ti trật tự tranh giành quyền lợi làm hại lẫn nhau ích kỷ tiền tài sân si không biết lo tu đạo đức si đòi không kính hiếu cha mẹ không hiểu phật cũng chẳng biết chúa là ai chỉ biết sáng sỉnh chiều say tối nhẹ đầm phụ nữ thì đa vô trai thì đa thiếp thời mạc giận hạo á, thiện ác lẫn lộn trắng thành đen đen thành trắng tăng ni sửa đổi kinh sách chùa lớn tượng to tu theo hình thức theo âm thanh theo màu sắc mãi cứ lo gây quỹ lợi dụng thiên tai cấu kết các ca sĩ những người nổi danh kiếm tiền bằng lòng từ bi của dân chúng tất cả bá tánh tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng làm cho đạo Phật suy đồi, làm cho chúng sanh quên ngõ lối đường về. Đang trong lúc sàng lọc tận thế hôm nay, không tôn à, thờ, kính cha mẹ, những lời hay lời đẹp của người ngay thẳng lại không nghe, nghe theo những lời qua miệng nhân loại hôm nay quên đi cội nguồn quên đường về quên uh, uh, cõi trời rộng mở nó làm cho quả địa cầu ô nhiễm bao nhiêu tiền của tranh nhau chế tạo bom nguyên tử vũ khí tối tân để tàn sát hại lẫn nhau cho nên nghiệp quả dồn dập đổ đến thiên tai địa chấn gây ra khắp toàn cầu thongo uh, à, núi lửa sóng thần động đất khắp tất cả mọi nơi bệnh tật covid năm 2019 từ Vũ Hán Trung Cộng à, âm mưu à, chiếm toàn địa cầu gây ra nạn bệnh dịch cho tới ngày hôm nay đã hơn mấy chục triệu người hơn mấy trăm triệu người bị, bị nhiễm bệnh và à, mấy chục triệu người chết vì bệnh tật do con người gây ra những nước lớn tự cao ỷ mạnh hiếp yếu làm cho nhân loại sống trong sự hồi hộp trong đường tơ kẻ tóc với những loại vũ khí tàn sát hàng loạt hạt nhân như loài vũ khí hạt nhân Nga vừa chiếm được của Ukraine có thể bùng cháy nổ bất cứ lúc nào làm cho Âu Châu ngày mai có thể không còn bóng người. Sau 8 ngày xâm chiếm Ukraine làm 9.000 binh sĩ tử vong và vô số thường dân vô tội chết chóc, thương vong à, đổi rách. Còn Trung Cộng ỷ mạnh hiếp yếu, nước lớn à, ăn hiếp nước nhỏ Đài Loan, Việt Nam tham lam độc ác chiếm uh, ờ, mô mô chiếm toàn uh, biển đảo Hoàng Sa Trường Sa được thế giới mở rộng vòng tay hơn 20 năm trở thành cường quốc kinh tế mà lại lấy ân báo oán mưu mô đủ kế dùng tiền thao túng lũng đoạn xã hội toàn cầu bỏ thiết bị theo dõi máy móc điện tử Huawei diệt chủng người Di Ngô Nhĩ, đồng quá Tây Tạng à, chiếm đất Mông Cổ khai thác, nội tạng người vô tội lấy Lạng Sơn chiếm Hoàng Sa đổi thành quận huyện. Bùi Hiền Thái Thú âm mưu đồng quá tiếng Việt Trung Cộng đứng sau lưng tập đoàn Sao Mai, mua hết đất uh, An Giang dùng đất thiên liêng cấm địa chỉ để khoan tìm mỏ vàng mỏ ngọc chủ yếu là để phá núi thiên long mạch chấn ém nước việt làm hư phong thủy đất phật đất thánh đất tiên đem thương lái trung quốc về phá hoại nền kinh tế thả ốc bu vàng làm ruộng à, mùa màng à, thất thoát mua móng chân trâu mua mèo tạo nhiều sòng bài lưu động để chiếm đất người dân à, hiền lành và vô tư không hiểu biết dụ dỗ gái 14 tuổi bán sang Trung Quốc làm dâu cho con cho cha cho ông nội chế tạo chất hóa học kích thích làm lan tràn sang nước Việt chợ Kim Biên thức ăn toàn chất hóa học bia một đồng cà phê giả gây nhiều chất bệnh lạ ung thư lẻ lối làm cho hư hết thế hệ trẻ Việt Nam sau này không còn tài à, không còn đủ nhân lực tài năng để bảo vệ đất nước để dễ thông tính nước Việt đó là kế hoạch nghìn năm của Bắc của Trung Cộng Trung Quốc mà vua thần nông xa xưa đã tạo ra 100 bộ lạc giống nồi người Việt nay rải khá rác khắp năm châu à, những tỉnh miền Bắc Quảng Đông Quảng Nam người à, Tiều người Quảng đều là dòng giống của người Việt Nam anh em xa cách còn nói về nước Nga tác oai tác quái từ lúc liên à, bang Xô viết theo chủ nghĩa toàn cầu nhưng bị sụp đổ vào năm 1989 cho tới bức tường Bá Linh. Cho đến hôm nay gốc rễ mọc à, lại trở thành Putin độc tài muốn tái lập lại chủ nghĩa liên bang Xô Viết. Để tất cả các nước cộng sản còn sót lại là nghe Trung Cộng Bắc Hàn Việt Nam ngay sau muốn làm hồi sinh lại chủ thuyết vô thần nhuộm đỏ Toàn cầu trong 8 ngày qua đem mua xe tăng xâm chiếm quốc gia nhỏ bé cô thế mà mà lãnh đạo của khối tự do là Mỹ cũng đang gặp đám dân chủ thổ tả yếu nhược vì Tổng thống Biden yếu hàng lắm cảnh. Chỉ đứng nhìn mà không ra tay cứu giúp các đồng minh Âu Châu, trong đó Pháp, Đức vì lợi ích uh, cá nhân ích kỷ cá nhân cũng đứng làm ngơ không giúp Ukraine. Nhưng trong đó có anh hề lãnh đạo dũng cảm, anh hùng Zelensky cùng tất cả toàn dân từ 14 tuổi cho đến bô lão xưa nay chưa biết dùng vũ khí mà giờ nay cũng đứng lên cầm chống lại à, mãnh liệt chiến đấu hà chết cho quê hương tổ quốc giống như nước Việt nhỏ bé từ bao đời oanh liệt chống ngoại xâm phương Bắc thời anh hùng áo giải lê lợi Tây Sơn Quang Trung hội viên hồng bà Trưng bà Triệu thời nào cũng có anh hùng đứng lên chống giặc phương Bắc còn mãi cho tới ngày hôm nay còn nước còn lại là Bắc Hàn để dân uh, đói khắp lầm than cơ cực không thể tưởng tượng thùng rỗng kêu to tà lo chế tạo vũ khí hàng loạt hù dọa thiên hạ làm cho thế giới sống trong sự hồi hộp lo sợ vì hung hãn của những kẻ độc tài ác độc bất cứ lúc nào bom nguyên tử cũng có thể nổ làm cho toàn cầu không có sự một ngày yên ổn riêng nước việt nhỏ bé vì sự sống còn của trăm triệu dân bị lệ thuộc vào những nước lớn đã hơn 80 à, năm mà dân tộc vẫn đói khổ lầm than con rồng cháu tiên bà chưng bà triệu phải lưu lạc khắp năm châu làm ô sinh thế giới làm người đông lạnh ôi thật là sự đau thương sỉ nhục thời mạt pháp suy đồi chúng sanh low battery please charge. Chúng sanh si mê danh vọng tiền tài, sắc dục, phá rừng, đập núi, chế bom, ừ, đạn vũ khí tối tân để sát hại đồng loại, khoan dầu, chặn đập, 14 cái đập của Trung Cộng ở Thượng Nguồn làm cho mùa màng thất thu. Làm trái luật thiên nhiên gây ô nhiễm môi trường mà tạo ra muôn trùng nghiệp ác đến thời khắc này thì quả kia quá chín mùi Thế giới đang ở vào lúc ngày tận thế sàn lập. Trận chiến đang xảy ra và có thể ngày mai sẽ xảy ra Biển Đông. Hôm nay chúng con lập đàn xin khẩn các ơn trên cha mẹ cùng các chư Phật hải hà làm giảm sự chết chóc của nhân loại bớt bệnh tật không còn chiến tranh trả lại sự bình đẳng công bằng cho nhân loại Đây là bài sớ năm 2018 con đọc lại gì? Xét rằng nay chúng con sanh vào thời cuối hạng quân mạt Pháp, đạo đức suy si đồi lòng người, nghi kỵ lẫn nhau hung ác ích kỷ, tư lợi tham lam chạy theo tiền tình danh vọng, mê tín gì đó buồn ngãi, thư ém, lan tràn để đạt mục đích cho mình không còn bao nhiêu người, uh, ngày uh, cho mình nhân lợi nghĩa chí tính ngày nay không còn bao nhiêu người làm được còn các bậc lãnh đạo tinh thần như cha thầy tăng ni thời nay thì thật là hỡi ôi lời phật lời chúa ít ai thực hành đúng phong trào tu tập kiểu mới triết lý uh, mới do các nước cộng sản đào tạo tăng ni Trẻ gửi ra hải ngoại hàng năm nhiều vô số kể Nên Phật tử cứ tu hoài mà không có chánh kiến Không phân biệt được chánh tà tâm ô mê rối loạn Đã làm đạo Phật chi đòi Khí trượt đen tối phủ toàn hoàn cầu Pháp Phật Thích Ca Si Tàn Đúng y như uh, Kinh Pháp Phật Diệt Tận Phật đã tiên đoán trước hơn 2.500 năm nay ác trượt quá nhiều Chiến tranh thế giới thứ ba không sao tránh khỏi và đang xảy ra. Sau à, sau nạn tai sẽ đem lại sự công bằng nhâm phẩm cho nhân loại. Ở Biển Đông, Trung Đông, Mỹ, Tàu, Nga cùng đồng minh, chúng con chỉ cầu mong giảm bớt sự chết chóc tan thương quá giải bom nguyên tử chỉ cho chỉ có nhóm người đảng cộng sản thế giới và chủ thuyết lenin vô thần mà ra nông nổi kẻ xấu trong đảng cộng sản cũng vậy nước việt nam hôm nay đã ở vào thế cùng cực tài nguyên quốc gia biển cá chết ô nhiễm môi trường lãnh thổ việt nam bị chiếm lấy mà không à, ai mạnh dạn đứng lên lên tiếng nhân phẩm đạo đức không còn buôn bán trẻ em chợ bán toàn chất độc hại uh, để làm hại lẫn nhau mỗi bữa ăn đều có chất độc trên bàn ăn biết chết mà cũng phải ăn ung thư bệnh tật bệnh lạ thiên tai lũ lụt hạn hán mùa màng thất thu nghèo đói cướp bóc xì ke ma túy ăn chơi xa đọ học trò đánh thầy con đánh cha mẹ vợ ngoại tình ly dị xã hội loạn luân nhân cách không còn không riêng ở Việt Nam mà Trung Quốc giờ còn lan tràn khắp mọi nơi năm châu sóng thần núi lửa hai oai trái rừng trái nhà các thành phố Bắc Cali lũ lụt tá xích uh, ờ, cuốn trôi bên Trung Đông thì lạc đà ờ, lũ lụt lạc đà cũng bị trôi thời tiết trái mùa đảo lộn nạn đói phi châu các tỉnh pháp hồng kông đài loan tân cương tây tạng về nước nam mỹ còn lại nạn dân ở khắp mọi nơi khối tây âu tan rã Nước Anh, uh, đi NATO và Thổ Nhĩ Kỳ bất hòa. Duterte, Philippines tàn sát hơn 20.000 người chưa tới số phải chết. Trung Cộng giết hàng uh, triệu người sống để bán nội tạng. Mấy triệu người dân Tây Tạng bị giết, thêm nạn uh, thú vật, đại dịch lớn, mấy chục triệu heo gà thú cầm chết hàng loạt bệnh tật ung thư lan tràn từ trẻ để nhảy qua khúc này năm nay hy vọng là năm cuối cùng của 7 năm liên tục của những ngày mà các tôn giáo trên thế giới đều uh, tiên tri gọi là ngày tận thế cuối hạ ông vâng, ơn để sàng lọc chọn người hiền tài Hiện nay tại Việt Nam Trung Cộng xây quá nhiều đập thủy điện Nhảy qua khúc này luôn Khi búa liềm đã hoàn toàn biến mất trên thế giới Nước Tàu sẽ tan rã thành nhiều nước từ chủ độc lập Việt Nam sẽ nghiêng theo Mỹ chắc chắn đó là <clears throat> các con dân chiêm hiền hải ngoại quay về tổ để xây dựng lại một đất nước Việt Nam hùng cường giàu mạnh Riêng nước Mỹ quê hương thứ hai này đã có công cung mang sắc phàm trần nay có, à, hai đảng không thượng hòa kính mong ơn trên giảm bớt nghiệp cho ông Trump quay trở lại để lãnh đạo thế giới điều dắt à, nhân loại đi vào một con đường chánh nghĩa mà thượng đế đã an bài cho những thế kỷ kế à, những thập niên kế tiếp cho nhân loại không còn bệnh tật chiến tranh mong các chư Phật cha mẹ ơn trên gia hộ kính lại cha Ngọc Hoàng Thượng Đế kính lại mẹ Hoàng Thiên Đại Thánh Mẫu kính lại ờ, ba ngôi báo quá khứ hiện tại và tương lai trong pháp giới hư không chứng minh kính lại Phật Thích Ca chứng minh kính lại đương lai hạ sanh Di Lạc chứng minh kính lại Đức Chúa Giêsu chứng minh Kính lại chư thiên bảy, à, à, bảy phương trời mười phương Phật chứng minh Con Ngô Tuấn Kiệt Thái tử Thiên Hoàng Pháp danh Thuyên Tuấn Kiệt đọc sớ tấu Thank you. xong tại bị à là chi trời cũng đông quá ha cái microphone hết pin thôi cũng vậy cũng hết lòng Ramuche, how are you? Yeah. Yes, your dragon bath for you. Yeah. For Right now. sự bệnh tật của nhân loại có mũi anh có nước muối á có khăn bị à, xỉn á cho nên à, lên nó lại mấy chi vị đang đây nè ai muốn gì đó lại đó xin cắt tại vì a gì we can talk on this later. yes. Yes. Can you give me another word? Việc cho nhân dân Việt Nam thoát được hiểm họa chiến tranh, bệnh tử Thường ngày quý vị đi à, chùa hay ở nhà thánh Phật thì mình chưa chắc là có Phật ở đó nhưng hôm nay bữa mà hổm mấy cái gì nói ai mà lên đây đang có mặt ở đây hết trên thế giới đều có ở đây hết thì chị đó sẽ directly ờ, uh, offer luôn á This is the only ok rồi ờ, người nào khác cái này đi ra cho người khác lên chứ đừng ờ, đứng lâu được chứ đi lên đi xếp hàng đi lên ai ai cũng nói xếp hàng đi lên đi ai muốn lên thắng thì xếp hàng đi lên cha mẹ thắp hương Phật đó thì không cần phải khấn nữa nhưng mà tôi dám nói là cha mẹ là cao nhất cha mẹ của tất cả các Phật còn có những người mà tu Phật mà chưa hiểu tới thì chướng ngại thì coi như mình bị mất opportunity thì cái đó là chuyện của mình à, nhưng mà những người tu đạo Phật là không có hiểu ta nghĩ là Phật là lớn nhất Chúa là lớn nhất trời ơi cho nên ở đây là thấp của Cam là cao nhất. Tất cả các vị đây nè how to move these people yeah. to understand God is the part of God. They don't know and they they unrespect. So whatever they practice in the whole life, just wait. That's what my work said. Just wait. Uh, yeah, you, you uh, most of among Vietnamese monks, they don't know about that. But you may say you talk to my parents, you know that. I asked that question many times they are of uh, So if you, yeah, but somehow in this life, so many people will not go back to heaven because they don't respect my parents. Yeah. But some, some don't have low that's the message I sent to people in the YouTube. It's about that because my my parents they just like if they don't uh, give the hand for me to pull them up, how I do that? Just like my children, they don't call me father. How I'm going to take care of something? The Buddha, the Vietnamese Buddha, they've been wrong. And they continue wrong, and I try to fix This is eh, for North Star and World War III in Southeast Asia. It's about China, about attack Taiwan. So um, uh, I do this to avoid that. So I've been avoid the nuclear war 2018 already. So now I try to avoid the, uh, the Southeast Asian World War III. Yeah, thank you. đang suy nghĩ giờ đang nói chuyện với gì nó nói chuyện với gì cho tôi xin của mình trước ờ, trước bữa nay thiếu chủ gì tôi đi đây đến Thank you. làm không dạ, dạ, dạ, không có giấu nữa để mà tức là cái dấu cũng không có nữa 아, Ê, Nguyên Nhã đi về Xuống đi về Nguyễn Tịnh đâu Đi đi